mẹ nhiều khi mẹ nói thì mẹ không nghĩ nên mẹ đâm ra mẹ làm cho mình buồn con đi học chứ con đi học quán hồi nào thì mẹ mới nói là con đi mẹ nhiều chuyện xong có to tiếng với mẹ là con nghe mẹ nói vậy rõ ràng mà sao mẹ là, là nó không có mẹ ơi con xin lỗi mẹ là con có to tiếng với mẹ nhưng mà mẹ mốt á mẹ nói mẹ nói với con là mẹ đừng có nói con nhiều chuyện mẹ dùng từ sai rồi con chỉ mét với ba thôi mà <laughs> đúng không dạ Dạ, tôi là Dương Thị Oanh, tôi 57 à, tuổi, tôi ở quận Tân Phú Dạ, đây là con dâu của tôi à, Em là Đào Thị Trúc My, à, năm nay em 31 tuổi, hiện là giáo viên mầm non Đi theo em, hôm nay có đồng đội em rất là nhiều <laughs> Em làm dâu mẹ em à, năm nay là được 6 à, năm và 6 tháng Dạ, mình có mấy bé rồi chị? Dạ, em có hai bé, hai bé gái một bé lớn là 6 tuổi một bé nhỏ là 4 tuổi dạ cái lần đầu tiên mà cô gặp con dâu mình đó dạ. Dâu tương lai thì à, cô dạ. thấy ấn tượng của cô gái này điều gì con trai nói là con à, sẽ dẫn bạn về ra mắt mẹ cái tôi cứ nói ừ thì cứ dẫn về đi à, con thử sao cái chuyện đó là chỉ dẫn à, bạn này về đó là mới đầu thì nhìn thì ấn tượng thì thấy cũng dễ thương hiền đó nhưng mà để sau quá trình làm dâu như thế nào lên thì mình biết được dạ. vậy cái ấn tượng đầu tiên của chị với mẹ chồng là gì lần đó ảnh ờ, chiều đó anh dắt về hôm đó là mẹ vừa mới gọi đầu xong mẹ đang hong tóc bên cái quạt <laughs> mà tóc mẹ dài mà đen lắm kìa nói trong bụng hồi buổi giờ để tóc dài thầu đen nó dữ lắm nhờ không muốn gì chắc bà này bà khó <laughs> à, mấy người để túc à. đen mà duỗi ra khó lắm hả Thì em nghĩ đây là phụ nữ truyền thống có lẽ là chắc khó à, khó lòng dạ. lắm rồi sau khi mà về làm dâu đó có hợp mẹ con có hợp nhau điều gì không cô hợp thì uh, hai mẹ con thì thích đi ờ, thích làm đẹp thích đi uh, siêu thị karaoke dạng vậy đó hai người hay hát dạ. karaoke lắm hả hát ừ. cũng hát rất cùng nghe cùng thích nhạc bolero bolero hả hôm nay hai người cùng hát bolero nghe thử thế nào hai người hát chung bài nó nó quen quen đi hay là duyên phận <laughs> duyên phận nha à, duyên phận hai mẹ con hát về câu cho nó hợp nha rồi con hát câu đầu mẹ hát câu sau nha phần làm con gái chưa một lần yêu ai nhìn về tương lai mà thấy như sông rồng đường cạnh nhà neo đơn đàn em chưa lớn chưa đôi vai gánh nhọc nhằn à, hợp nhau karaoke luôn rồi hợp gì nữa dạ. hợp nhau là giống như mỗi lần mà nhắc đến tính xấu của chồng thì mẹ mẹ đều đồng ý nói là anh hay hút thuốc nhiều quá anh bỏ thuốc đi ừ. mẹ nói ừ đúng rồi mẹ bỏ thuốc đi hút hoài à, à, ảnh hưởng cho sức khỏe mẹ không có bình hả tức là em nói gì mẹ cũng cùng quan điểm luôn dạ bữa đúng nào? rồi tại à. cũng biết chồng có những cái tật xấu đó bữa nào đâu em thử nói là anh làm vô tiền đưa hết em được giữ đồng nào coi Trong <laughs> tật xấu là mình không có binh trong quá trình chăm sóc cháu cũng vậy rất là hợp nhau thì em là con gái ờ, trưởng ở nhà nên em cũng biết cách chăm sóc em của em mà mà hồi đó em ở hóc môn thì cũng như vậy em cũng dưới quê mẹ ở đây mẹ cũng chăm sóc kiểu uh, truyền thống chăm sóc rất là chu đáo nhưng một ngày là mẹ lên lịch năm năm ngày là mẹ lên lịch là hôm nay là ăn gì dụ cháo bí đỏ ốc heo ngày mai là ăn cháo cà rốt với lại tôm ví dụ vậy là em là mầm non em nhìn những cái đó cũng có chất dinh dưỡng rất là phù hợp cho bé nói chung là ăn uống rồi quần áo dạ. rồi làm đẹp karaoke rồi tìm tật xấu của người đàn ông hợp nhau hết ha <laughs> chị thấy cũng cũng ờ, thiệt cho cần hơn trai à. À, là mình ờ, mình về phe đó cũng tội nó nhưng mà nhiều khi mình thấy những cái nó không có lợi cho sức khỏe của con á thế là mình phải nói ra thôi hai mẹ con mình có điểm nào không hợp nhau không chị có những lúc á là giống như là mẹ nhiều khi mẹ nói thì mẹ không nghĩ mẹ đâm ra mình làm cho mình buồn ví dụ như mẹ nói mẹ ơi đồ của con chứa khô mà mẹ rút vô rồi tại mẹ rút rồi mẹ lấy móc mẹ móc cái đồ khác vô thì mẹ nói là ủa thấy khô rồi mà con nói không con thấy chứa khô tao thấy khô rồi không con nói mà chưa khô mà hơi mất khỏi rút nữa <laughs> nhiều khi những cái lời đó làm cho mình buồn nhưng mà em thì không có giận dai thì ờ, do mẹ cũng tính mẹ cũng không giận dai nữa mẹ con cũng rồi thôi à chứ không có để bụng có gì đâu mẹ chồng cứ bữa nào rút vô mặt ướt ướt chứ cũng được thì mình mặt nó sao mình nó ủa sao mát mẹ sao hôm nay con ngứa quá vậy chắc đồ mấy bữa nay nó ướt cái gì đó đây gần mà nghe mùi hôi hôi là biết nó không thôi à, dạ. vậy thì à, muốn em đừng nói em cứ mặt luôn trời chị đồng hôi dữ lắm ngồi kế mẹ em á nó ủa sao nay hôi vậy em đấy thì chắc hôm qua mẹ lấy đồ chưa khô thì khi mình nghĩ là buồn lắm mình lúc ông chút đồ đó như nói là đồ chưa khô mẹ rút làm chi À, để đó tôi chẳng nói gì hết anh giận à tôi không nói gì hết á còn nói chuyện gì thôi. không hợp dạ. nhau nữa không có lần là giống như là đi à, hôm đó là họp gì trễ mẹ có cãi là với em em vừa mới bước vào lớp ở ờ, vào phòng thì mẹ mới nói ba ba mẹ nói là hả đi họp gì họp hoài em thì em nghe là mẹ họp gì họp hoài họp quán cái họp hoài ừ. em mới quay qua em nói với ba là ba sao ba nói vậy con đi họp chứ con đi họp quán rồi nào thì mẹ nói là à, ba mới la mẹ thì mẹ mới nói là con đi mày nhiều chuyện tao có nói gì đâu em lúc đó là em rất là mệt và căng thẳng đói nữa xong có to tiếng với mẹ là có nghe mẹ nói vậy rõ ràng mà sao mẹ lại nói không có xong hai mẹ con có canh cãi qua lại hai ba ngày sau thì em có cảm giác là mình có lỗi thí dụ như giờ mẹ có nói gì chăng nữa thì mình cũng được to tiếng thì em có xin lỗi mẹ mẹ ơi con xin lỗi mẹ là con có to tiếng với mẹ nhưng mà mẹ mốt á mẹ nói mẹ nói với con là mẹ đừng có nói con nhiều chuyện tại vì con đâu có đi ngồi lên đau mắt ở đâu mà con nhiều chuyện thì con bị dùng từ sai rồi con chỉ mét với ba thôi mà <laughs> đúng không dạ thì cái lần đó là, là, là, là em buồn thì nó làm công việc của nó từ mầm non thì bận lắm và cũng cực nhiều khi đi về cũng trẻ nữa đó mình cũng thông cảm thôi chứ nói chung tôi cũng hiểu cái nghề này tôi cũng thông cảm lắm tôi Ủa, không có có vậy đâu dâu nó làm mẹ chồng buồn không thì có những cái cũng có cái chuyện cũng có lâu đôi lúc nó cũng cãi lại cũng có cãi nhưng mà là cụ thể là như mình nói ở ờ, con cho bé ăn cái này nè món này nè ngon nè cái nó ăn này bị à, phát triển à, gì vậy thì sớm á mẹ đừng cho ăn mà cái này lâu lâu mình mới cho ăn mà cái mình cũng cũng buồn chứ mình đâu cho ăn hoài đâu đúng rồi ừ. à, có những cái loại ừ. À, thức ăn bây giờ á thức ăn nhanh á ừ. làm cho con gái vậy thì sớm đó. nên uh, nếu mà gặp con con cũng cũng nói gì <laughs> cô không thích điều gì ở con dâu của mình dạ thích là không thích là nó nóng tính nóng dữ luôn hả giống như con nghĩ là ừ. tính chất của một cô giáo ở trong trường thì biết bao nhiêu là trẻ ừ. nên là đôi khi cũng quát quát còn quát ghê lắm trời ơi ừ. quát mà trên lầu ở dưới nghe mà trời ơn mi đừng nó rộng nó thanh thánh thé thé ở trường bốn mấy đứa mà Đúng không bằng ở nhà hai đứa tôi cũng la hoài à nói con dạy con đừng có quát em như vậy rồi. phải nói nhẹ nhàng cho nó làm mầm non ừ. là cũng kiềm chế được lắm rồi cũng dạ. nóng tính vậy đó Đấy hả? Ở, lắm. ở trong trường thì mình kiềm chế bớt được nhưng mà ở nhà thì mình cứ thoải mái. Ừ. Ê, ông bà thì cảm thấy nóng ruột thôi chứ con nít giờ mà anh biết được con chiều nhiều thì rất là hư la chắc số là, trên cũng nghe luôn à. lắm. bảo đảm lúc mà đang nóng á ừ. thì cái âm thanh mà đang ừ. la con đó ừ. nó sẽ sang truyền sang tới mẹ chồng luôn đúng không à, cô nó ghê lắm nó xuống nhà dưới rồi vang vang vang vậy đó thấy chưa ừ cái giọng em nói chung là nó khàn nữa nên em nói thì, thì biết là cái giọng em vậy nhưng mà cái người khác nghe ta khó chịu dạ, lắm ừ. đang đang đánh con mà ông bà già chồng mà ừ. vô mình la cái là quay qua tức là mình cũng không phải là la ngoài chồng nhưng cái giọng mình nó, đang cái thế rồi đó ừ. là quay qua cái thế là ngang vậy luôn mày ly quá mày hả mày kêu quay qua thì con nói nó con đâu có làm gì đâu không em không giống quát gì đâu giống quát như giọng nó lớn vậy đó dạ. có bao giờ mình biết là mình nóng tính không Dạ em biết chứ em biết em rất là nóng tính em cũng cố kiềm chế rất là nhiều nhiều khi ở ở trường đi làm á thì cũng à, nói là mẹ hôm nay con nhiều khi cũng bực mình con la nhiều quá mẹ mình la mình phải la nếu mà không la thì những đứa bé nó nó sẽ té gì đó nó chạy nó té hai, hai mẹ con còn điểm gì không hợp nhau nữa không chị ờ à, vấn đề về chi tiêu á thì vấn đề mua sắm á dạ. là không có hợp á sao vậy cô mình mua sắm á là coi như là mình mua đồ là mình mặc vừa thôi yeah. Dạ. vừa đổi mặt thôi còn dâu thì nó ra đi ra chợ hay ra siêu thị thấy gì đẹp là tải về cả bao vậy đó ừ. đồ con nó tủ quá trời đồ luôn dạ. áo quần quá trời luôn mà nít này càng ngày càng lớn mình sắm nó cũng nhắc nhở dâu hoài là con sắm vừa thôi cứ nói chứ mình làm hai chồng đều làm nhà nước hết thì lương hướng thì cũng có ổn định có bao nhiêu cũng có có cố định rồi thì mình làm mình để dành dụm để mà sau này mình có cho con nó học lên đủ thứ tiền hết trơn á áo quần con cũng sắm vừa thôi con đừng có sắm nhiều quá đi ra chợ thế nào đi về cũng sách đồ về móc không đồ chơi thì có áo quần la nhiều khi không biết có ờ, vừa lòng mà không thì không biết <laughs> nhưng mà <laughs> cứ tiếp tục sách đồ tiếp đồ về nữa tức là mua ừ. cái nào phải mặc cái đó dạ tôi thì Xong kỹ lắm cũ mới mới vừa khác. mặc thôi dạ. ừ. tính tiết kiệm cũng tốt á ờ. bởi vì mẹ chồng thấy rằng hai người làm việc uh, ờ, lương cơ hết. bản dạ, đúng. thành ra là cũng không phải xề xòa cho lắm mình phải biết tiết kiệm để sau này còn dư giả chút á dạ. em cũng biết nhiều khi em hoang phí nhưng mà không có là giống như là những cái đồ đó là người người khác cho nhưng mà mẹ không biết đâu thì em mặc đồ mới là mới hả mới luôn hả nói dạ con mua lâu rồi tại mẹ không thấy tại con có mặc đâu thấy bố bố định nói em đấy hai vợ chồng vậy tao mới cho đó mày hả <laughs> là xong hai vợ chồng vậy đồ mới biết thấy con lâu đó mặc đồ trời ơi nhất là giày dép nữa Vậy áo dài nay mới mua gì Dạ đúng rồi mới mai Trời ơi Mới mai đó <laughs> Ở nhà thường là mẹ thường hay binh chị hay là binh chồng? Thường là mẹ binh dâu nhiều hơn binh con trai Có bao giờ binh chồng chưa? Dạ cũng có Có lần đó là em sanh cái bé thứ hai thì chồng em cũng có qua lại với một người em mới phát hiện ra qua tin nhắn thế là em cũng mách với mẹ thì lúc đầu thì mẹ cũng khuyên mẹ khuyên con trai mẹ rồi mẹ cũng nói với em là mẹ yên tâm đi tao không có đứa đứa khác gì làm dâu đâu mà mẹ lo <laughs> xong cái chồng vẫn không thay đổi thì cũng vẫn tiếp tục xong sau đó là em cũng cũng có cảm giác bực mình chứ cũng hai chồng cứ cãi vã qua lại thì mẹ cũng thấy nóng ruột con trai thì mẹ mới la em mẹ nói là à, cái chuyện gì có to tát đâu mà xé ra cho to rồi hàng xóm ta cười trời lúc đó em giận ghê luôn em buồn hết sức mới sanh xong mình nghĩ là mẹ sẽ đứng về phe mình chứ nhắn tình vớ vẩn lắm mà còn nghe làm cái gì đó, nó không hiểu nó nữa mình binh à, thằng con ừ. đó mình cũng muốn là hai chồng hạnh phúc thôi chứ ai muốn à, con cái này nọ thì làm sẽ ghé đâu đúng không đúng rồi tôi nghĩ rằng trong gia đình thì mẹ chồng nàng dâu thế nào cũng xảy ra một vài xích mích nào đó nên bất cứ mẹ chồng nàng dâu nào ta gặp phải cái trường hợp có cãi nhau có giận nhau thì một hai bên nào đó cũng phải ráng làm cái điều gì đó cho nó vui ví dụ khều khều cái giỡn gì đó Dạ. thì tự nhiên nó quên đi liền dạ. ha dạ. thôi à, chúng ta sẽ xem à, người thứ ba nói gì nha Đầu tiên con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mẹ Mẹ luôn chăm lo chu toàn Chăm sóc mọi thứ trong gia đình Con cũng uh, xin lỗi mẹ à, Đôi khi con hơi nóng tính uh, Hơi hướng nhưng mà con muốn mẹ biết là con lúc nào cũng là con của mẹ con mong muốn mẹ lúc nào cũng ờ, mạnh khỏe anh mong muốn em lúc nào cũng ờ, vui vẻ xinh đẹp bớt nóng tính lại một chút con muốn nói với mẹ là con rất là may mắn và hạnh phúc được làm dâu của mẹ mẹ rất là chu đáo trong cái việc ừ, lo lắng cho gia đình em là đi làm thứ bảy chủ nhật á hay nghỉ ở nhà là hay ngủ nướng lắm mà ngủ nướng vậy là có đồ ăn sáng sẵn hay là lúc mà có bầu á thì thèm cái gì là mẹ chạy đi mua con hay nói giỡn với mẹ là giống như là mẹ ơi con tu tám kiếp con mới được làm dâu của mẹ <laughs> chắc mẹ mắc nợ con kiếp trước nên giờ con <laughs> hôm nay thì cô à, có muốn à, con dâu mình thay đổi điều gì cũng góp ý với dâu là bớt nóng tính ừ. rồi mới lại à, chăm sóc con nọ cho nó uh, chu đáo cảm dạ. ơn cô dạ. với em rất là nhiều cảm ơn anh. Dạ lọc Hôm nay à. cô à, nói rằng là em bớt nóng tính gì đó em hứa với cô đi ừ. hai mẹ ừ. con ôm nhau nào dạ à, rồi hứa với mẹ gì đi dạ con hứa là con sẽ tiết chế là cái nóng tính của con sẽ sửa đổi thì không phải một ngày một bữa là được nhưng mà con sẽ cố gắng chúc cho cả nhà chúng ta mạnh khỏe hạnh phúc thành công và bình an trong cuộc sống sẽ gửi tặng một kỷ niệm của chương trình dạ <laughs> dạ cảm ơn uh, chị si dạ. dạ con cũng có phần quà dành tặng cho cô đây là natto enzyme giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ nguyên liệu từ nhật bản và em xin tặng chị là natogen công nghệ sinh học giúp giảm men gan trong 6 tuần cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình dạ. cảm ơn uh, chị linh và lê lộc cảm ơn khán giả dạ, cảm ơn cô